Hello anh em, ok hôm nay mình sẽ cầm cái số vốn đó 50k trên game New này mình sẽ vào à, con à, Tailwind này mình sẽ vào trên dưới nhá. Hai lên này, 4 này, 4 lên tiếp này, 7 này, 7 xuống này, 3 ok này, 168 000 lên vẫn nữa này. K này xuống này. Xuống 7 này, 217 nhận thôi, nhận non thôi. Ok chưa? Đó vào phát đầu tiên được 217 nhá anh em, mình vốn 50k thôi. Đó không còn nhiều đâu. Chơi cho anh em xem. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào tài xỉu làm tí cái này à, ba tài à ba tài mình sẽ vào tất tài luôn Ván này liều cứ tất tay mình chơi anh em ạ Đó thì không biết là anh em có nên chơi theo cách của mình hay không Thì mình cũng không bảo anh em mà chơi theo cách của mình Ok chưa? Anh mình chơi cho anh em xem chứ không phải là mình bảo anh em chơi theo mình nhá. Không tí mấy anh em bảo là vào cứ chơi theo mình xong rồi lỗ thì được thì không biết, được thì chả anh em nào nói xong mất rồi anh em lại bảo là tại mình. Đó, ok chưa 400 rồi 400 thì tiếp tục nhá mỗi trò mình chơi một một chút nha anh em mình sẽ vào đặt bom này phòng 200 này phòng 200 mà phòng 200 đặt thì có ai chơi không phòng 200 thì đặt khó ai lấy đâu thằng kia đặt thì cũng chả ai lấy kìa có mỗi người lấy thôi rồi vào cái phòng à, không đồng này mình sẽ đặt phòng không đồng nhá đặt kịch này full là bao nhiêu cơ full 100k ok đặt một quả 100 này bom số 2 cho may mắn nhá đó ok chưa thì cái con game tên này à, mình để link tải bên dưới phần tải cho anh em là muốn chơi nhá ok này 50k lên được 300 rồi nhanh và đơn giản lắm mình đánh nhanh cho anh em luôn nhá ok này tiếp tục 100 nữa này phát đầu tiên gãy rồi phát thứ hai này hơi lâu một chút đặt bom bên này hơi lâu một chút anh em ạ bên này đặt kịch có 100k đặt bên kia thì cũng chả ai nhặt ok này được 97.000 97.000 vẫn hòa tiếp này quả nữa này cố gắng được đi em nào được đi chạy không được thì thôi khó nhai quá anh em ạ 100k này được không ôi rồi lại gãy gãy thêm quả nữa thêm quả nữa này ok đặt này ô lại gái à à không phải quả của mình may thế thử quả mình đây quả mình đây mong là được đi đừng có gãy tổng kết này được 97 vẫn hòa vẫn 200 kìa cày thế nhở tiếp quả nữa này mình không tin là gãy nhiều như thế được làm gì cũng phải có quả đường chứ Đời ok này phát này được này Đến 299 chạy thôi Mà làm quả nữa đi Liều á thì nó liều ăn nhiều Cố gắng một phát này ăn được nữa đi Để hòa đi Lên 400 thôi chạy Mỗi trò chơi một tí thôi Không chơi lâu được Chơi lâu cầu nó soi 599 này Bỏ 100 của mình đây mong được đấy hai thằng dính bom đấy 104 ok 300 393 303 chạy nhá Chạy mỗi trò chơi một tí thôi Ok này tiếp theo nữa là mình sẽ chơi con gì đây Mình vào bốc cần tí nhá 300 đúng không 393 bốc cần trên dưới đi Mình sẽ đặt uh, à, 100k quả liệu ăn nhiều nhá 7 này 7 dưới này ôi rồi gãy liều thì nhiều thôi 6 dưới này liều nhiều ok 4 này 4 là lãi 300 này k này dưới này dưới tiếp này dưới tiếp này ok ăn non thôi 700 ok rất là ngon 8 900 rồi 900 rồi mình đặt 300 này 300 này liều thì nhiều 5 này 5 dưới ok 1 triệu 2 này trên này 1 triệu 2 này trên tiếp này 1 triệu rưỡi rồi liều hay không liều nhận đi ok 2 triệu 2 ngon lành chưa anh em thấy ngon lành chưa tiếp tục này di này di dưới này 4 này 4 trên này k dưới này q dưới tiếp này 7 này 700 mà 700 nhận non thôi không liều được nữa 2 triệu 6 này 1 triệu một phát nhá 500 phát thôi 1 triệu chết đấy dưới này gãy này à, K này dưới tiếp này Q này Q dưới tiếp này ba này ba trên này k dưới này 10 à 10 trên này liều này Đấy, non bây giờ ok này 3 triệu mốt rồi 3 triệu mốt này dưới này à, 4 triệu này át này ok này dưới tiếp này 4 này 5 triệu à tiếp này liều ăn nhiều rồi ok 5 ăn ok 6 triệu úi rồi ôi 8 triệu rồi anh em không còn trong chờ nữa 4 này trên này 5 này 5 trên tiếp này quy này quy dưới này 4 này trên này hai này hai gãy đủ căng nhỏ phát đấy gãy tiếp thế dưới này dưới tiếp này nằm trên này ok lại gãy chưa bốn này bốn trên này hai này hai trên này quy dưới này 10 này 10 nhận thôi 3 triệu là nhận rồi 7 triệu này tiếp này 4 này 9 này 9 là trên này át ok được dưới này hai trên này năm này húp rồi 3 triệu 10 triệu rồi không ăn thua nữa 10 triệu rồi ok này quy này 4 này quy tiếp này dưới này 8 này 8 ăn 3 triệu thôi 11 triệu anh em quy này dưới này hay liều bây giờ dưới thôi an toàn trên này liều nhá liều đi ờ liều 8 9 này Quy này à, ờ, 10 này Ok này 6 triệu anh em nhá Thỉnh thoảng liều phát thôi hai này trên này 9 này 9 trên này Ok 5 triệu luôn kìa 5 triệu thì nhận thôi 19 triệu anh em Nhanh quá anh em ạ Nhanh quá sốc rồi Dưới này 8 này trên này 2 triệu tư được 400 không muốn nữa Ok này 7 này Dưới này trên này hai đủ gãy ba này trên này bốn này bốn trên tiếp này chín này trên tiếp này ok này 6 triệu rồi chín này ok nhận thôi 7 triệu anh em hai ba triệu này tám này tám à tám trên dưới trên này gãy đủ hai này trên này hai dưới này át đủ ba này trên này 3 trên này dưới này rồi gãy tiếp chứ hai kìa gãy tiếp này ba này trên này đủ gãy liên tục kìa gì này đủ từ từ hết pin hết pin từ từ mình hết pin hết pin liều phát này nốt hết bài này cắm sạc này bảy này sáu này sáu ui rồi sáu triệu ok này đi cắm sạc phát cắm sạc đấy nhá ok này sau cắm sạc rồi nhá đợi chút nữa mình vừa cắm sạc xong ok 6 này đồ vừa cắm sạc không lác kìa lác kìa ô lác lác thế nhở 50 100 200 300 500 1 triệu này 2 triệu này ok ad này dưới này 8 này 8 trên này ồ gãy 6 này dưới này đủ lại gãy 7 này dưới này rồi 4 triệu này trên này quy dưới này 8 hút thôi 7 triệu 7 triệu lên 19 triệu 8 này trên này ok 4 triệu rồi dưới này trên này dưới này 10 hút thôi 9 triệu nữa 26 triệu ok 50.000 chúng ta lên 26 triệu khắm thật đấy 50.000 26 triệu quá tuyệt vời con gì nó làm chơi nữa anh em 26 triệu à nữa đi nhất liều tiến nhiều năm anh nhìn không phải lo gì cả tiếp tục 2 triệu này đủ lại lắc lắc rồi lắc rồi lắc rồi không vào luôn này đủ 26 triệu không vào luôn này mạng 4G mà đủ cái mạng mọt chán thế 4G mà vẫn bị lag kìa chơi wifi em chơi được thôi đủ. Có khi mình phải cắt bỏ cái đoạn này mất Đợi đỡ lag mất Phải thoát ra lại mất 26 triệu Có khi nó bắt mình dừng không 26 triệu không chưa muốn dừng đâu Ok bê vào này Ok này 300, 500, 1 triệu, 2 triệu này Tiếp này 4 này Trên này, quy này, dưới này K đủ quy lên K Cái nhỉ 2 triệu này 9 à trên này u đu lại gãy chín này trên tiếp này đu lại gãy k này xuống dưới này hai lên này át dưới này k dưới tiếp này đu gãy lắm thế bảy này dưới này được không được 4 triệu này húp rồi 6 thì hơi khó quy này dưới này át này đu lại lên át chứ quy này dưới này bảy này dưới này đủ gãy lắm thế tám này trên này đủ gãy còn 13 triệu kìa 4 này quy này 5 này liều nó nhiều u rồi 4 này ok 10 triệu này dưới tiếp này hai này hai lên này lên 10 10 hút thôi 12 triệu lại lên 26 được bạn đấy được quy à dưới này ba này năm này liều ăn nhiều ô tôi gãy sáu này dưới này gãy tiếp này quy này quy ở dưới này năm này liều ăn nhiều này hai ok 10 triệu rồi được phát liều như thế là ngon ok 10 triệu này dưới này dưới tiếp này 12 triệu ăn thôi 33 triệu anh em 50.000 lên 33 triệu rồi không có gì nữa 50.000 33 triệu nên dừng ngay tiếp đây tiếp đi đang cuốn mình nghĩ đang quấn này không nên dừng không nên dừng 33 triệu cho lên 50 triệu nghỉ nhá liều thẹn nhiều thì thôi tính cái tính tham thì 2 triệu là kịch nhất à 10 này trên này ok này 6 triệu này dưới này 7 này 7 húp thôi 7 triệu 38 triệu rồi hai này trên này 9 này trên này ok này dưới này ok 5 triệu nữa 41 triệu anh em k này dưới này trên này dưới này ba trên này di này dưới này 10 này 10 à 10 thì ăn thôi có khi ăn thôi nhỉ ok 3 triệu 9 41 triệu rồi cố 50 triệu nhá trên này gãy rồi di này di dưới này ba trên này quy dưới này 5 trên này 9 à 9 liều nhá 5 triệu 5 triệu 45 triệu rồi cố gắng thôi đánh nhẹ nhẹ thôi lên 50 triệu nghỉ trên này 10 trên này gãy 10 này trên tiếp này đủ gãy hai phát được 7 này dưới này lại gãy 10 này trên này lại gãy hai này trên này bốn này bốn trên tiếp này đủ gãy thế sáu này sáu dưới này 3 này, 3 trên này. Đu. K này dưới này. Liều mà lên át thì ngon. Nhưng mà thôi không liều được. 8 này, 8 trên này. Rồi, dưới này. 6 à, ăn thôi. Liều không? Ăn thôi. Ăn này lại xuống 34 triệu rồi. Khó gỡ anh em, xuống nặng thế, mà lại xuống 32 triệu này. Tiếp này, K này 58 triệu, dưới này 5 này Nam ăn thôi 9 triệu 9 triệu lại lên 41 anh em 8 này 8 này Trên này Gãy này K này K dưới này 6 dưới tiếp này Đủ gãy rồi 8 này 8 dưới này Dưới lại gãy đủ 9 này 9 trên này K này K dưới này Dưới này Trên này Đủ 4 này Trên này Dưới này 4 này 4 trên này dưới này phần này dưới này được không được không được dưới nhá ok này đủ gãy 29 triệu anh em 4 này 4 triệu này trên này dưới này ăn thôi 6 triệu ăn thôi 6 à dưới này đủ gãy 9 này trên này đủ gãy tiếp di này dưới này 10 trên này dưới thôi dưới 9 4 triệu 5 đủ gãy chứ 3 này trên này trên tiếp này dưới này đủ gãy tiếp 35 triệu rồi hai trên này dưới này à, dưới tiếp này dưới tiếp này đủ gãy rồi 23 triệu 10 này trên này lại xuống 21 triệu rồi ba này ba trên này 5 à 5 dưới này à trên này 8 này 8 này dưới này đủ gãy tiếp át kìa 19 triệu xuống quy này trên lên ôi rồi liều không được gì không được trên này cũng không được hai phát gãy rồi liều quá anh em ạ giờ này chỉ liều cứu mình thôi quy quy trên này không được kìa năm này năm dưới này không được kìa 13 triệu rồi có khi gãy rồi dưới này hai trên này đủ liều không được kia lại mạng lát đấy cơ đủ bực thế nhở lại mạng lát đấy kìa còn không vào được luôn ấy đủ lát khó chịu nhở cay thế nhở mạng với chữ một cũng vào đường tức chứ thoát ra vào lại này ok này mình thoát ra vào lại đấy ok này phát này à phát này gì à? cứ nhận tạm đi không nhớ nó lưu lại phát trước 13 triệu này còn 13 triệu thôi anh em gãy quá anh em ạ à. k này k dưới rồi 9 trên này gãy tiếp này 9, 9 triệu rồi 9 triệu trên này át này dưới này 7 à liều ăn nhiều ok 10 triệu này 5 liều ăn nhiều nhá 10 triệu thôi 20 20 triệu rồi 9 này 9 trên này được 10 à 10 ăn thôi di này di ở trên này ờ, ờ, lắc lắc gãy rồi gãy rồi à, ờ, 2 này 2 át này 8 này bá chứ đủ 10 này trên này hai đủ lại gãy át này dưới này liều khoán gót trên này k này k thì dưới dưới 5 mà 5 thì húp thôi 7 triệu kéo lại đi 4 này 4 dưới này đủ gãy liều khó ăn quá dưới tiếp này vẫn gãy này quy này quy dưới thôi di này di dưới tiếp này 7 này 7 dưới này ok này 8 triệu trên này di ở dưới à 8 triệu này 23 triệu này 9 này trên này ăn non thôi tầm này ăn non thôi không ăn căng được anh em ạ trên này ok này 7 triệu nữa này lại lên 31 rồi ăn non thôi ăn sớm thôi dưới này đủ gãy quy à quy à quy dưới hai trên 7 à 7 dưới đủ gãy di gì à trên này đủ gãy liều không ăn được rồi dưới này 6 à dưới này ok này 15 triệu ơi ui 19 này dưới này quy này quy dưới 19 triệu này lại lên 43 rồi anh em đấy lại ngon ngay liều được một phát ngon thế 10 này 9 này quy à quy à dưới này 6 này dưới này ok 7 triệu này 7 triệu 39 này 7 triệu 39 triệu tiếp này 8 này 9 triệu này ok 9 triệu 48 triệu 2 triệu thôi được phát này đi phát này đi nhẹ nhẹ thôi 3 triệu đủ gãy 2 này trên này 9 này 9 này trên tiếp này đủ gãy 9 này trên này liều thế nhiều này ok 4 triệu này 4 triệu 4 triệu 48 triệu 7 46 này 6 triệu ok 49 triệu 900 chứ đủ cây thế nhở đủ nhưng nách trên này 10 này phát đi an toàn thôi dưới này 5 này 4 triệu 9 à 4 triệu 9 đúng không ok này 6 triệu ok Ok 50 triệu nhá Chốt lại 50 triệu Ok 50 nghìn lên 50 triệu Cảm ơn tất cả anh em xem video mình Chào tạm biệt mọi người nhá Bye bye Xin chào mọi người nhá Quá là lãi luôn rồi